cho Thầy à, hỏi thăm sức khỏe các Phật tử. Hôm nay đi đường xa mọi người có khỏe không? Ừ. <laughs> Vẫn khỏe là được rồi nha. À, thế từ Tết đến giờ có đi lễ được nhiều nơi chưa? À, mấy nơi rồi, phải không? Ừ. Đi lễ thì à, cầu nguyện gì nhiều không? Các Phật tử đi lễ thường cầu nguyện gì? cầu bình an cầu sức khỏe cầu gì nữa không cầu các thầy sống lâu <laughs> các thầy cầu các thầy sống lâu các thầy lại cầu cho phật tử sống lâu khỏe mạnh <laughs> bây giờ là trò cầu cho thầy thầy cầu cho trò không? Ừ. À, còn cầu gì nữa không có ai cầu tài lộc tiền của không có không có có gì mà xấu đâu nhỉ cầu tiền của cầu tài lộc không có gì là xấu à, cái đấy không phải là điều xấu phật tử chúng ta thì học phật pháp một hồi xong rồi thì cứ ngày ngày nghe không à, chỉ nói là con cầu sức khỏe bình an thế tất nhiên cầu tài lộc cũng không xấu vì thưa với quý phật tử với đại chúng là sống ở trên đời này ai cũng cần có tiền của đúng không thiếu tiền của thật là khổ cho nên nghèo đi liền với cái khổ mà tài sản của một con người rất cần thiết đấy nên cái áo mình mặc cái dép mình đi cũng là tài sản của mình cả đấy cái, cái cặp mình cặp tóc cũng là tài sản cái tâm xỉa răng cũng là tài sản của mình đấy phải không chẳng có tiền để mà mua tâm nữa thì, thì thôi rồi các cụ ngày xưa bảo nghèo đến nỗi không có đất cắm rùi mấy thiền sư thì bảo nghèo đến nỗi không có rùi để cắm đất nữa <laughs> đất cắm rùi không không có đất nhưng mà còn có cái rùi <laughs> nhưng mà các thiền sư nhiều khi nghèo không có cả cái rùi mà cắm đất nghèo Nè, thế ở đây thì thầy nói là cái mong cầu có tài sản có tiền của là một mong cầu chính đáng của con người vì chúng ta biết ấy, nghèo đói túng thiếu là một cái khổ mà tất cả đảng và nhà nước ta đều đang phấn đấu làm sao cho dân gì dân giàu nước may xã hội thì công bằng dân chủ văn minh mà cái giàu đặt lên đầu tiên đấy nghe không đấy. thế thường thì mọi người đi học phật thì cứ nghĩ là đi tu theo phật là phải nghèo nói đến đi tu học Phật mà lại mong giàu nghe chừng có vẻ xấu nghe không? xin thưa các quý Phật tử không phải thế đâu Đức Phật chưa từng bao giờ dạy Phật tử là nghèo nghèo không bao giờ dạy Phật tử người tại gia sống nghèo khổ mà Phật vẫn dạy cho người Phật tử tại gia sống biết làm sao biết làm giàu làm giàu chính đáng vì Phật biết thừa đã nghèo thì nó phải đi đến khổ nghèo cùng túng thiếu thì nó khó khổ đủ thứ các phần tử thấy không nghèo khổ ăn bữa nay lo bữa mai giật gấu vá vai và nghèo đến nỗi không có cái mảnh vá để vá phải cắt gấu quần lên vai nó rách vá lên trên vai này. nghèo đến gọi là giật gấu vá vai à, nợ nần chồng chất nhất là bị nợ mà đến chủ nợ đến hạn nó đòi không có tiền giả trốn nợ có khi phải phải gọi là người ta gọi là bán sới đi khỏi làng đấy, khổ lắm đấy chứ đúng không vay nợ người ta rồi giờ không có tiền trả người ta đòi nợ tết nhất người ta đòi khổ lắm có khi phải bỏ cả làng bỏ cả xứ mà đi đấy ai vào cảnh túng thiếu chúng ta mới thấy ở đây mấy cụ lớn lớn tuổi thì thầy biết mấy chục năm trước chúng ta ở cái cảnh nghèo khổ chúng ta thấy là khổ lắm đúng không đúng là ăn bữa nay lo bữa mai nhòm vào cái thùng gạo mà thấy nó sắp hết rồi là không biết chạy đâu wow. làng trên xóm dưới vay giật có khi đi vay từng ca gạo ăn đong từng bữa rất khổ đấy cho nên nghèo nó đi liền với cái khổ nghèo đói là khổ đấy bao nhiêu năm tháng chúng ta nghèo đói chiến tranh nghèo đói rất khổ bây giờ thì đất nước đổi mới cơ chế kinh tế mới và nông dân có ruộng làm rồi các cái nghề à, à, công nông à, thương nghiệp được phát triển buôn bán phát triển à, và à, giao thương các nơi tự do kinh tế phát triển đời sống khá lên chúng ta bớt khổ rất nhiều. Ừ, ngày xưa còn ngăn sông cấm chợ, à, đi làm gánh hàng gạo sáo cũng rất khổ, bán chui bán lủi. Ở nhà mà nuôi được con lợn muốn bán cũng phải bán chui bán lủi. rất khổ, những cái thời gian ấy khổ lắm. Á. Cái thời bao cấp chúng ta thấy khổ vô cùng, à, đói khổ, lúc nào cũng chỉ nghĩ, nghĩ sợ đói thôi. Thầy nhớ bà mẹ Thầy cũng thế, lúc nào cũng chỉ gọi là lo mà lo đói chứ không phải là lo đói lo cái đói sợ đói nhà bảy tám miệng ăn bảy tám đứa con rất là sợ ừ, lo cái đói khổ lo lắm cho nên cái nghèo đi liền với cái khổ thế rồi nghèo nó còn đi cái gì sinh ra cái gì nữa người ta gọi là bần cùng sinh ra đạo tặc bần cùng tức là nghèo cùng thì sinh ra trộm cắp đấy thưa các phật tử nghèo lại còn sinh ra cái trộm cắp đói quá đói quá thì phải đi ăn trộm ăn cắp thôi xem hàng xóm láng giềng phải không có nảy chuối hay có ổ gà trứng gà gì đấy thế là tính chuyện ăn cắp hay là sang ăn cắp thóc không thì ra ra cánh đồng cũng xà xẻo ruộng lúa của người ta nghe không đó. cắt trộm vài gánh thóc ví dụ thế gánh lúa đấy cho nên nghèo bần cùng sinh đạo tặc là nghèo lại sinh ra cả trộm cắp nữa cái đấy là cái lẽ tự nhiên ta đói quá ta phải đi ăn cắp ăn trộm đấy. cho nên tại sao mà phải làm sao cho dân giàu giàu thì nó bớt những cái tật những cái những cái những cái tật đấy không bị bớt trộm cắp đi à, ai cũng giàu thì không không phải ăn trộm ở trên cõi trời là không có không có kẻ trộm nha yeah. Đấy, nghèo đói gọi là bông đói đầu gối nó phải bò nó bò đi ăn trộm <laughs> nghèo bò đi ăn trộm đấy cho nên là nghèo cùng lại sinh ra trộm cắp à, cái tệ nạn xã hội nó sinh ra đấy. thế rồi nghèo thì làm sao thưa các phật tử nghèo người ta gọi là nghèo thì đi đôi với gì hèn đã nghèo thì lại hèn nghèo hèn chứ nghèo thì khó mà sang được lắm đúng không nghèo hèn mình nghèo khổ cho nên người ta cũng xem thường xem nhẹ xã hội người ta cũng nhìn mình với cái rẻ rúng lắm có đúng không các phật tử à, mình à, anh trong anh trong em mà nó khá hơn mình mình cũng ngượng cũng ngại à, phải không đấy cho nên nghèo nó lại đi với cái hèn đó đấy con mình nhà mình nghèo con mình nó không dám mở mày mở mặt với ai không có dám đi chơi với bạn với bè nó cũng chẳng dám làm sinh nhật nghèo đến nó khổ vậy đấy nghèo nó sinh ra nhiều cái khổ nghèo hèn thế thế rồi nghèo thì sao con cái không được ăn học đầy đủ nó sẽ rốt nát kém cỏi không bằng anh bằng em thua bạn thua bè đấy cái nghèo của chúng ta nó khổ đến như vậy đấy dẫn đến cả hệ lụy con mình nó cũng bị khổ gia đình mình nghèo đẻ ra con cái nó cũng bị thiệt thòi không được ăn được học không có tiền cho đi học ăn còn không đủ lấy tiền đâu mà đi học đó. thế rồi nghèo có cái khổ nữa là bệnh tật khi mà bệnh tật thì người nghèo rất khổ đúng không các phật tử nghèo không có tiền đi bệnh viện à, không có tiền kể cả bảo hiểm cũng không có tiền mua đi bệnh viện có vào viện không có tiền để mua thuốc không có tiền để nằm nội trú bệnh viện không có tiền khổ vô cùng á đấy cho hàng năm thì chùa thầy đều tổ chức đi từ thiện cho những người nghèo ở trong bệnh viện những người bệnh nhân không có tiền nghèo khổ rất khổ à, bệnh tật dày vò đau đớn mà không có tiền mua thuốc để chữa bệnh không có tiền để điều trị khổ lắm thế này nghèo thì đến lúc già thì dễ bị cô đơn con cái thì nó tha phương cầu thực vì mình nghèo nó phải đi kiếm ăn rồi bố mẹ giờ già cũng phải để ở nhà để mà nó đi kiếm ăn thế rồi không ai chăm sóc chu cấp thì phải vào chạy dưỡng lão đấy chúng ta thấy cái nghèo nó khổ không nghèo có khổ không các phật tử khổ không khổ thế cho nên chúng ta cầu làm sao mình có của cải là chính đáng cầu cho mình được giàu có là không xấu phải không phật cũng muốn phật tử phải giàu có mà đức phật có giàu không các phật tử phật giàu không nói thầy nghe phật giàu không đức phật cực kỳ giàu nha đấy ai đã đọc kinh di đà rồi cõi cõi nước của phật di đà thế nào ai nhớ cõi nước phật di đà đất thì bằng gì bằng vàng wow. thành quách thì bằng bạc pha lê wow. san hô hổ phách tất cả đều là bảy báu đấy cái cõi đất cõi nước của phật di đà giàu đến như vậy các bạn toàn là bảy báu thì chúng ta thấy phật giàu không cây thì cây vàng lá ngọc hết á <laughs> gọi là cành vàng lá ngọc cõi cõi cực lạc đấy toàn là bảy báu thôi thì chúng ta thấy phật di đà có giàu không cực kỳ giàu phật thích ca cũng thế rất rất giàu à, ngài tái sinh thì làm con vua tỉnh phạn rất là giàu có con vua mà nhưng mà ngài nói là cái cõi đất này của ngài thực ra mà nói sở dĩ mà nó lởm chởm gai góc đất đá sỏi đá cằn khô thế này là do nghiệp của nhân loại chúng ta cái nghiệp của chúng sinh loài người chúng ta tham lam ích kỷ bòn sẻn ganh ghét biến ra cái trái đất này nó như thế chứ còn thật đấy khi cái trái đất này là bản chất của nó nó cực kỳ là đẹp trong kinh duy mang cật đấy đức phật thích ca ngài nhấn ngón chân xuống mặt đất một cái thì toàn bộ cái trái đất của chúng ta này này biến thành bảy báu hết đấy núi này là núi ngọc hết đây này, này <laughs> đấy đất này thành vàng hết đó. Đấy. thế nhưng mà vì cái nghiệp của chúng sinh chúng ta ta không có thấy nó là vàng đâu nó thấy nó là sỏi là đá là gai là góc do nghiệp của mình cho nên đức phật ấy ngài rất là giàu à, các phật tử nhé tu là thế đó ừ. tu là phước báo nó đầy đủ nó đến cái chỗ nó phải được như thế đầy đủ chúng ta biết rồi nghèo là đi liền với khổ mà gọi là nghèo khổ nghèo hèn phải không Đó. chứ có ai mà từ xưa đến nay là ca ngợi cái nghèo đâu phải không chỉ ca ngợi cái nghèo là nghèo của người tu thôi chứ còn người phật tử tại gia à, mà nghèo là khổ đó cho nên chúng ta mong muốn có tài sản giàu có là một cái điều chính đáng các phật tử đi lễ phật có khấn phật con cầu mong con giàu có không có lỗi gì cả không xấu xa gì cả nhu cầu làm giàu là chính đáng nghe không cái đấy chả phạm pháp chẳng phạm đạo đức gì cả cái đấy là đúng thầy cũng mong các phật tử phải giàu các phật tử phải giàu thì phật giáo mới mạnh mẽ được chứ phật tử mà bữa ăn bữa nay lo bữa mai ăn không đủ mặc không đủ thì phật giáo chìm xuống làm sao phát triển được có phải không phật giáo toàn những người nghèo khổ thôi không phát triển được phật giáo phật tử phải giàu phải mạnh dân giàu thì nước mới mạnh phải không bây giờ ngoại xâm nó đến nó đánh mình mà nước mình nghèo chả có cái gì để mà chống lại cả vũ khí không có dân mình nghèo quá còn lấy đâu ra tiền để mà mua sắm vũ khí mà mà chống lại ngoại xâm phải không cho nên nghèo nó dẫn theo khổ cả nước luôn chứ không phải là chỉ khổ mỗi mình mình đâu nghe không? trên lên ấy, nước mình mong cho dân mình giàu là đúng dân giàu thì nước mới mạnh à, có dân giàu nước mới mạnh từ ngàn xưa đến nay vào các đời vua chúa cũng thế đều họ muốn mong cho dân được giàu vua mà lãnh đạo dân thì phải làm sao cho dân giàu nước mới mạnh dân nghèo là nước sẽ yếu giàu có là một nhu cầu hết sức chính đáng không có gì là xấu các phật tử đi lễ phật khấn phật cầu phật độ trì làm sao cho con được giàu không có gì xấu cả nghe không không có xấu gì ở cái chuyện đấy ở trong kinh ấy trong kinh tăng trì đức phật cũng dạy thế này Người Phật tử tại gia có năm cái lý do để mà cần phải làm cho mình giàu có. Nhé, các Phật tử nghe xong Phật dạy này, có năm cái lý do. Đấy. Hôm ấy thì Đức Phật à, ở tại vườn của ông cấp cô độc. Đấy, thế thì ông cấp cô độc, ông đến ông đảnh lễ Phật. Ông cấp cô độc các Phật tử biết rồi, chính là ông Đức Chúa Ông ở trong chùa mình đấy. Nghe không? Chính ông Chúa Ông đấy, là ông Đức, ông cấp cô độc đấy thì ông đi đến ông lễ phật rồi ông mới mới mới bạch phật phật mới dạy ông cấp cô độc thế này này gia chủ có năm lý do để gây dựng tài sản thế nào là năm ông cấp cô độc là một cái ông rất giàu có một ông đại thí chủ vô cùng giàu có nếu nói là ông giàu hơn cả vua đấy ông giàu hơn cả vua ba tư nặc ấy ông này là ông đã xuất tiền vàng của ông ra để ông dát cả một cái mảnh vườn ông mua cái mảnh vườn ấy để cúng cho phật xây tinh xá tinh xá kỳ hoàn đấy ai đi ấn độ bây giờ thì vẫn còn cái tinh xá đấy còn di tích của cái tinh xá đấy cái vườn cái rừng ấy nó rộng mênh mông thế này mà ông mang vàng ra ông dát dát kín hết gần kín mặt đất luôn để ông mua cái mảnh đất đấy làm tinh xá cúng cho phật đấy ông giàu đến như vậy cơ mà và hàng ngày ông đều ngày nào ông cũng nấu cháo cơm cháo phát cho hàng nghìn những người nghèo khổ cô độc cho nên ông mới được cái danh hiệu là cấp cô độc nghĩa là chu cấp cho những người cô độc nghèo khổ cái tên của ông gắn, gắn liền với cái hạnh của ông ấy nghe không ông bố thí rất là mãnh liệt đấy thế thì ở đây phật mới dạy cho ông cấp cô độc thế này có năm lý do mà người tài gia nên gây dựng tài sản như vậy các phật tử thấy phật dạy cho người tài gia chúng ta phải biết làm giàu phải nên làm giàu chứ đừng nghĩ là phật tử là cứ phải nghèo mới là phật tử phải không chẳng bao giờ phật dạy là phải nghèo khổ mới là phật tử mới là đệ tử của ta không phải phật tử không phật không dạy phật tử như vậy phật không dạy người tài gia phải nghèo khổ mới là phật tử nhé à, mình là mời phật tử nghèo khổ mình không giúp được ai đâu đây phật dạy lý do thứ nhất người phật tử có được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn thâu góp với sức mạnh của đôi bàn tay, kiếm được do mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp. Tự mình làm an lạc khoan hỷ, làm cho cha mẹ, vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc khoan hỷ. Đây là lý do thứ nhất để gây dựng tài sản. Đấy. Ở đây Phật dạy người Phật tử tại gia phải gây dựng tài sản để làm sao? Mình có tiền của mà mình làm ra tài sản một cách chính đáng bằng bàn tay và khối óc của mình chính đáng để làm sao mình làm cho mọi người làm cho cha mẹ mình cho vợ con mình cho người ăn kẻ ở trong nhà mình à, được an lạc mình có tiền của mình mới nuôi được cha nuôi được mẹ nuôi được vợ nuôi được con nuôi được người ở người làm công đúng không nó chàng đương bây giờ muốn thuê ô xin cũng phải tháng có mấy trăm nghìn hay mấy triệu chứ không vào không không thì làm sao người ta đến ta làm cho mình được phải có tiền đấy đây là cái lý do thứ nhất phải có tài sản có tiền để mà nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi con nuôi mình nuôi kẻ ăn người ở của mình các phật tử thấy không không có tiền làm sao làm được không có tài sản làm sao mà làm được việc này đấy là lý do rất chính đáng mà chúng ta phải làm để có tiền lý do thứ hai này gia chủ vì Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn. Vị này làm cho bạn bè thân hữu an lạc khoan hỷ. Đây là lý do thứ hai để gây dựng tài sản. Nghe không? Lý do thứ hai để gây dựng tài sản. Tức là không những ta giúp được gia đình mình rồi, ta giúp cho bạn bè của mình, nghe không? những người thân của mình, giúp cho họ. Họ khó khăn mình giúp đỡ được. Bây giờ anh em bạn bè mình, anh em mình, bạn bè mình trước hết thầy nói anh em ruột thịt của mình thôi đã nghèo khổ mà mình cũng nghèo thì mình có giúp được đâu đấy thế nhưng mà mình có tài sản mình có tiền của mình giúp được anh em rồi giúp được bạn bè thì có phải tình bạn tốt lên hơn nào đúng không khó khăn hoạn nạn giúp đỡ nhau rất tốt nó càng củng cố cái tình bạn và tình anh em đó chứ còn mình cũng nghèo quá phải không ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu làm sao được nghe không không thể nào mà giúp ai được cho nên cái lý do thứ hai là làm giàu để giúp cho anh em cho bạn bè cái lý do thứ ba phật dạy người đệ tử kiếm được tài sản nhờ sự chăm chỉ tinh tấn để còn phòng khi tai họa đến à, ở trên đời này thưa các phật tử không ai nói trước được đúng không không ai nói trước được có thể tai họa là ập đến đấy giống như lào cai như là yên bái như lai châu vừa rồi mưa lũ ập đến một cái ai biết trước được ào một đêm là mất hết cả nhà cửa mất cả người luôn có phải không đấy rồi chúng ta không thể biết được tai họa nó giáng xuống lúc nào cái nghiệp quả của mình nó trổ ra lúc nào mình có biết đâu đấy mình không phải thánh nhân không biết trước được cho nên ý, nếu mà ta nghèo khổ ta không có tiền của dự trữ thì khi tai họa ập đến ta chống trả làm sao được đấy nghèo đấy thầy không nói đến mất người mà nếu ta mất hết nhà cửa vừa rồi đấy ở lai châu ở yên bái mất hết nhà cửa rất nhiều gia đình nếu không có những cái tài sản dự trữ vào à, không có thì khổ không mình phải chờ đợi cái sự cứu giúp của xã hội thì được bao nhiêu chia ra không được bao nhiêu mà rất khổ bo biếu thế thì nếu mà mình có tiền của có tài sản mình cất giữ hoặc hay có tiền mình gửi tiết kiệm à, thì mình yên tâm thôi mất cái chỗ đấy mình có cái này nó sẽ bù đắp cho đấy khi tai họa bất ngờ nó ập đến các phật tử thấy không những cái rủi ro đấy không ai biết được cho nên là xã hội thì bây giờ họ lập lên cái ngành bảo hiểm cái ngành bảo hiểm là để phòng khi rủi ro tai họa nó ập đến thì chúng ta có những cái cái cái tiền bảo hiểm nó đỡ cho mình cái cái bảo hiểm nó rất nhân văn ở chỗ đấy cái nghề của bảo hiểm rất nhân văn đầu năm thầy mới nói chuyện với cái công ty bảo hiểm AIA xong nghe có bảo hiểm rất tốt các quý phật tử có điều kiện nên tham gia bảo hiểm vào bảo hiểm khi mà mình có sự cố gì cái tai họa gì trong đời nó xảy ra thì cái bảo hiểm đấy nó bù đắp cho mình nó giảm thiểu cái tổn thất cho mình rất nhiều thì đây cũng thế thế muốn mua được bảo hiểm cũng phải có tiền có tài sản cho nên đấy là một cái lý do để chúng ta phải tích lũy tài sản phải làm phải làm giàu rồi phật lại dạy nữa cái lý do thứ tư để cho người phật tử tại gia vào phải kiếm tiền phải làm giàu đó là vì ấy có thể nhờ tài sản ấy mà hiến cúng cho bà con, cho khách, cho hương linh đã chết, hiến cúng cho vua, cho chư thiên. Đây là lý do thứ tư để gây dựng tài sản. Nghe Chúng ta có tiền của, có tài sản thì chúng ta mới có thể à, để dâng cho vua. Nếu mà chế độ có vua, chúng ta hiến cho vua hay là chúng ta làm lễ cúng cho các hương linh nghèo quá không có tiền làm dỗ cha dỗ mẹ nữa nghèo nghèo quá cơm ăn không có làm sao dỗ cha dỗ mẹ được đấy đấy thì chúng ta thấy có khổ không ừ, rất là khổ nghèo như chị giàu ôi thôi rồi nghèo không làm ăn gì được cả nó rất là khổ cho nên đây cũng làm cái rồi chúng ta còn có thể giúp cho cho người ngoài cho khách được nữa đấy nên chúng ta muốn cúng tế, làm cái lễ, một cái đàn cúng tế cho các vong hồn, các hương linh và mà chúng ta nghèo quá không có điều kiện để làm. Đấy. Thế nên chúng ta nếu có tiền của chúng ta có thể làm được. Đấy. Thế rồi Phật dạy cái nữa là người Phật tử kiếm được tài sản nhờ sự chăm chỉ ấy thì tài sản ấy còn có thể dùng vào việc để cúng dường cho các sa môn, các bà la môn hay là cúng dường cho tăng chúng, chứ tăng. Sự cúng dường này sẽ đưa đến phước báo vô lượng ở cõi người, cõi trời. Đây là lý do thứ năm mà chúng ta phải nên gây dựng tài sản. Đấy, vậy các Phật tử thấy chúng ta là Phật tử không phải là phải nghèo. Phật không bao giờ à, nói rằng đệ tử Phật tử của ta phải nghèo khổ mới là đệ tử của ta. Nghèo. Mà đệ tử của ta phải làm sao phải biết làm giàu biết kiếm ra tài sản biết tích lũy tài sản nhá mới được ừ. đấy thế thì các phật tử thấy cái việc chúng ta mà à, cầu phật cho con giàu không sai nhưng vấn đề bây giờ là cầu như thế thì có được không <laughs> phật có cho mình giàu không mới là cái vấn đề thì kính thưa đại chúng chúng ta biết rồi tài sản tiền của của một con người nó đến với chúng ta bằng rất nhiều các cái nguồn khác nhau. Đúng không? Có nhiều nguồn lắm. Cái nguồn thứ nhất ở đây Thầy kể ra là nguồn thừa kế. À, chúng ta có tài sản, có của bằng thừa kế. Cha mẹ giàu có để lại cho mình, phải không? À, một à, tủ vàng đấy này, à, kép tiền đấy này. Đó. Cha mẹ mình giàu, làm tỷ phú, cho mình thừa kế chưa phải làm gì mình đẻ ra cái mình đã được hưởng cả cái tài sản ấy rồi nghe không cái này chúng là ở nước ngoài họ còn có thế này không phải là người đâu có khi con vật cũng được thừa kế có những gia đình họ giàu có họ nuôi con chó mà họ cho con chó thừa kế hàng triệu đô la đấy hàng triệu đô la luôn đấy Ê, chúng ta thấy con chó mà nó được tài sản hàng triệu đô la họ làm di chúc cho con chó và ở nước ngoài thì người ta rất là pháp luật nó rất chặt chẽ di chúc cho ai thì người đấy được hưởng cái tiền đấy để dành nuôi cho con chó đấy đấy người ta quý con súc vật như vậy đấy đấy rất là quý ta làm di chúc cho con chó thầy đã xem những cái câu chuyện thế rồi thế thì đấy là sao đấy là tài sản cái nguồn thứ nhất là nguồn từ thừa kế mình được hưởng của cha mẹ của tiên tổ để lại phải không cái nguồn tài sản thứ hai là như trong này phật dạy đấy là chúng ta bằng lao động chân chính bằng bàn tay và khối óc của mình. Bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nghe Đấy, bằng lao động chân chính, bằng trí tuệ mình, bằng bàn tay của mình. Nha, làm ra tài sản, làm ra của cải để nuôi sống mình, nuôi sống gia đình mình và xây dựng xã hội. Cái này gọi là tài sản được kiếm được bằng cách chân chính, gọi là chính gì chính mạng chính nghiệp đấy nha chính mạng nuôi sống mình à, chính nghiệp trong đạo phật gọi là chính nghiệp à. cái nguồn nữa có được tài sản đó là gì thưa đại chúng ai đoán ra như thầy nào <laughs> ai đoán ra có được tài sản đó là bằng ăn trộm ăn cắp lừa đảo không? lường gạt rồi bức hiếp ăn hối lộ đấy cậy quyền bức hiếp người ta đấy lường gạt người ta để có tiền của đấy cũng là một cách <laughs> đúng không các phật tử đấy. nhiều người ăn trộm ăn cắp lắm đấy. Đấy. giật đồ của người ta tối đến nên đi bẻ khóa người ta vào lấy xe lấy tiền cũng là một cách để có tài sản đấy đúng không cũng là một cách có tài sản hay nhưng mà cái cách này người ta gọi là tà mạng tà nghiệp nhé tà không phải là chính đấy không? và trên đời nó vẫn có một cái này giờ cũng nhiều lắm đấy thế nó gọi là có nghề mà nghề ăn trộm ăn cắp nghề lừa đảo nghề lừa đảo nghề trộm cắp đấy lường gạt để có tiền của đấy. thế rồi một còn một cái nữa là sao để có, có tài sản đó là mình được mọi người cho tặng biếu kính cúng dường à, đấy ví dụ các phật tử đến chùa cúng dường cho chư tăng các thầy được cái sở hữu cái tài sản đấy, cái tài vật ấy. Do lòng cung kính của các Phật tử đối với Tam Bảo, với chúng Tăng. Nghe không? Đấy, đây cũng là một cách hợp pháp. Mọi người biếu mình, tặng cho mình, cho tặng, biếu, hợp pháp. Không phải là trộm cắp, không phải là bức hiếp, nghe không? Không cưỡng bức ai để lấy tiền cả. Đây là một người tự nguyện biếu tự nguyện cho tự nguyện tặng tự nguyện cúng dường nghe không? đây cũng là một nguồn để có tài sản thế và còn có cái nguồn nữa là do phúc báo hiện tiền nó hóa hiện ra Đấy. thầy nhớ trong kinh ấy, có câu chuyện mà có một cái ông nông dân này ông đi cày thế hôm ông đi cày đến trưa thì vợ ông mang cơm cho ông mang ra ruộng Thế thì ông chuẩn bị ăn cơm thì có một tôn giả, một thầy tỳ kheo đệ tử Phật đi qua đúng cái giờ cái giờ ngọ, ngọ đấy. Ông ta nhìn thấy tôn giả, ngài đấy là ngài ca chuyên diên. Thế là ông à, cung kính quá, thấy ngài trang nghiêm đẹp đẽ. Ông cung kính phát khởi tâm cung kính vô cùng. Thế là ông mang luôn cái giỏ cơm đấy ông dâng lên ông cúng cho ngài bảo con thành kính dâng cúng tôn giả đây là phần cơm trưa của con vợ con mang cho con nhưng con xin cúng dường cho tôn giả xin tôn giả hoan hỷ nhận cho con cái lòng thành kính cúng dường này thế là tôn giả ca chiên diên nhận phần cơm của ông cúng dường và tôn giả chú nguyện cho ông và phước báu nó phát sinh phát sinh ngay tức thời thưa đại chúng khi tôn giả vừa đi khỏi thì ông này ông vì không có cơm ăn ông cũng đói ông mới đi nằm thôi nằm đi để cho nó đỡ đói thì chiều khỏe khỏe ta lại cày tiếp nghe không thế mà sau một giấc ngủ ông tỉnh dậy thì tất cả các luống cày của ông biến thành vàng hết ngay tức thời như vậy ông mở mắt dậy ông nhìn thấy cả cái ruộng của ông thành vàng hết vàng chóe mắt ông già ông cậy ông xem thật là đất hay là vàng hóa ra là vàng thật đó và sau đó thì ông trở lên rất giàu có à, thế và vua lúc ấy ngạc nhiên vì từ một ông nông dân nghèo thế này tự nhiên thành giàu có thế này thì nghĩ là ông đi ăn trộm ăn cắp ở đâu có tài sản này Đấy, sau đó thì ông mới trình bày hết nguyên nhân và câu chuyện đưa đến tai Phật thì Phật nói đúng rồi đây là do phúc báo hiện tiền của ông ấy đấy. trong thời đức phật thích ca chúng ta mà tại thế đấy thì có những vị thánh giả mà khi ai cúng dường vào là được phúc báo ngay hiện đời ví dụ cúng dường phật là được phúc báo ngay tức khắc quả báo nó đến ngay cái quả phúc nó đến ngay hay cúng dường xá lợi phất mục kiều liên và các đại đệ tử của ngài là phúc báo đến ngay hiện tiền luôn do công đức của các ngài rất lớn đấy thế thì đấy là một cái tài sản nó đến rất rất là đặc biệt một cái nguồn do phúc báo nó biến hiện ra nghe không? biến hiện ra có người đi đào được cái chum cũng do phúc báo mình tự nhiên cái chum ấy biến đào ra là một chum vàng thế có người khác tham quá đến lấy trộm mang về nhà thì nó biến thành một chum nước không có gì cả đấy đến lúc giả lại nhà người ta thì nó lại là chum vàng do phúc của người ta thì kính thưa đại chúng những cái điều như vậy để chúng ta thấy tài sản đến với con người chúng ta nó có những cái nguồn như vậy ở trong đây thì thầy nói là cái nguồn tài sản mà do tà mạng tà nghiệp làm ra đó là ăn trộm ăn cắp lừa đảo bức hiếp người để có tài sản thì cái tài sản ấy không bao giờ bền vững nó không ở với mình lâu dài nha phật dạy nó sẽ bị lấy nó bị ra đi hết tất cả tài sản đấy đội nón ra đi bằng bảy con đường một là mình bị tai nạn mà mất của hai là mình bị mắc bệnh tật đổ bệnh ra mà tiêu hết của ba là mình bị nước lũ cuốn trôi mà mất hết tài sản bốn là bị lửa thiêu cháy nhà mình tự nhiên bốc cháy à, hay con nó nghịch nó đốt nó mang diêm cho nó đốt nhà cháy <laughs> cháy hết của bốn ấy là con hư hỏng nhà con mình nó, nó hư hỏng trước đây mình chăm chỉ làm ăn chân chính thì con nó ngoan từ ngày mà mình là chuyển sang cái nghề làm nghề trộm cắp ấy thì con mình nó đổ đốn nó hư hỏng nó lại sinh ra hư hỏng nó phá hết của của mình tiền bạc cất đâu nó cũng biết nó moi ra bằng hết đấy thứ sáu là bị trộm cắp nó ăn cắp lại của mình mình đi ăn cắp của người xong bây giờ về trộm cắp nó đến nó lại phá cửa nhà mình lấy của của mình nó à, lấy cái của trộm cắp ấy đi và thứ bảy ấy là bị vua quan tịch thu bây giờ mình gọi là nhà nước tịch biên tài sản Đó. những cái tài sản bất chính kiếm được bằng cách phi pháp không chân chính phi nghĩa thì đều sẽ ra đi không bền với mình thế còn tài sản mình làm được chân chính thì nó ở với mình nó bền Nhà. và thưa đại chúng hôm nay là cái điều mà Thầy muốn nói để các Phật tử hiểu được chúng ta phải làm sao có tài sản một cách chân chính. Và tài sản ấy phải do phước báu của mình. Thì trong Kinh Đức Phật dạy, cái tài sản của chúng ta kiếp này chúng ta có được đó nó từ những cái nguồn như thế này vâng thì trừ cái nguồn trộm cắp lừa đảo lường gạt ra còn lại những cái kia nó phải do phúc báu của mình mới có được nghe không không phải dễ không phải dễ nó phải là có phúc báu mới có tài sản thì trong kinh à, trung bộ đức phật có dạy về cái nhân duyên của người giàu và người nghèo có tài sản nhiều hay tài sản ít thì chúng ta nghe xem phật dạy thế nào các phật tử nghe để biết cái nhân nhé biết gieo cái nhân để mình sẽ có tài sản có phúc báu để có tài sản một thời đức thế tôn ở savatthi ở tại tinh xá của ông cấp cô độc có thanh niên suba todoya đi đến đảnh lễ và bạch phật rằng bạch thế tôn do nhân gì duyên gì ở giữa loài người với nhau mà chúng tôi thấy có người có tài sản nhỏ có người có tài sản lớn cái cậu thanh niên này cậu đến cậu bạch với phật là con bạch thế tôn là tại sao ở trong loài người này có người thì giàu có nhiều tài sản có người lại rất nghèo khổ không có tài sản và chúng ta cũng muốn thắc mắc muốn hỏi cái câu này chứ đúng không tại sao đời con nghèo và tại sao con khổ ta cũng muốn tìm lý do tại sao mà sao cái nghèo cái khổ nó cứ quấn lấy con nó không rời con muốn quăng nó đi không được chạy trốn nó không được con đi đâu là cái nghèo nó đi theo đấy nghèo đấy thế thì chúng ta phải tìm đây phật dạy lý do cái nguyên nhân mà sao mình nghèo mình cũng làm lụng đầu tắt mặt tối suốt ngày suốt lo lắng mà không không giàu lên được nhá nó có nguyên nhân đấy thưa đại chúng mà tài sản nó không đến với mình mặc dù mình rất vất vả thế người ta bảo là có người gọi là có người ăn không hết kẻ lần không ra Nghe cũng là có lý đấy. Có người người ta bảo ngồi mát mà ăn bát vàng. Có người ngồi bán hàng ở chợ thì đuổi khách đi không hết. Có người chạy ra mà kéo khách vào người ta lại chạy đi. Nghe không? Thế là sao nhỉ? Ừ, nó cũng phải có lý do. Các Phật tử có thấy những chuyện này không? Có. Thế thì có, có nguyên nhân đấy nhé Đây Phật mới nói rõ nguyên nhân các Phật tử nhớ kỹ cho Thầy để làm sao mình tu tập mình mình tạo ra được những cái nhân tốt để mình sau này không những đợi kiếp sau mà ngay trong kiếp này này nè có thể là cuối đời này mình sẽ được hưởng những cái quả của nó do mình gieo cái nhân tốt đẹp này đây phật dạy phật mới nói này thanh niên hãy nghe và suy nghĩ kỹ lời ta dạy yeah, đây có những lý do này ở đây này thanh niên có người đàn bà hay người đàn ông không biết bố thí không biết cúng dường cho sa môn hay bà la môn các đồ ăn uống y phục xe cộ ngọa cụ y dược đèn đuốc nhà cửa vân vân do cái nghiệp tham sẻn này vào sẻn tiếc này mà sau khi thân hoại mạng chung vì ấy bị sinh vào cõi dữ ác thú và đọa xứ nếu được tái sinh vào loài người thì vị ấy phải chịu cảnh nghèo hèn, có tài sản ít ỏi. À, đấy chúng ta thấy nha, Phật dạy rất cô động. Có người đàn ông, người đàn bà nào khi sống ở trên đời mà không bao giờ biết bố thí, bố thí tức là giúp cho người nghèo, người khổ, phải không? người khó khăn, đó. những người hoạn nạn cơ nhỡ không biết bố thí rồi không biết cúng dường để cúng dường cho tam bảo cúng dường chúng tăng cho đến cúng dường cho cha mẹ cái chữ cúng dường là dành cho bậc trên bố thí là mình cho những người nghèo khổ mình gọi là bố thí còn đối với bậc trên như cha mẹ này à, ông bà này cho đến chư tăng này những bậc tu hành gọi là cúng dường không biết bố thí không biết cúng dường cái gì cúng dường đồ ăn đồ uống nha cúng dường đồ ăn uống ví dụ mang rau mang gạo cúng chua phải không tương cà muối cúng chua ma di xì dầu cúng chua và đấy là đồ ăn gọi là thực phẩm không biết cúng những cái đồ ăn uống cho đến y phục y phục là y áo áo quần này xe cộ ngọa cụ y dược đèn đuốc y dược là thuốc men cho đến đèn đuốc dầu đèn nhà cửa đây ví dụ cúng dường để xây chùa này nhà đấy đây cái, cái này cũng là cái nhà thôi chứ có gì đâu đấy. thế thì thầy xây cái nhà này là biết bao nhiêu người phải cúng vào đây đó nhớ những cái người phật dạy mà tâm keo kiệt bòn sẻn rít sắm như thế này chưa bao giờ biết nghĩ làm phúc cúng dường bố thí người này làm sao do cái tâm tham sẻn keo lẫn ấy chết đi thì đọa vào đường ác hoặc đọa xuống làm ngã quỷ hoặc vào súc sinh có khi vào địa ngục nếu có thêm ác nghiệp khác nữa vào địa ngục hết kiếp ý rồi tái sinh làm người thì sinh vào gia đình nghèo khổ bần hàn có rất ít tài sản tất nhiên thầy nói là nghèo như ăn mày thì cũng phải có cái áo cái quần bây giờ ông mấy khi ăn mày mà cởi chuồng không quần áo đâu đúng không gọi là tài sản rất ít ít lắm đấy có cái gậy với cái bị thôi đấy tài sản đấy cũng là tài sản đấy tay bị tay gậy đấy là tài sản đấy nghe không do cái nhân keo kiệt bổn xỉn tham lam không biết bố thí nhá chúng ta chúng ta thì nếu mà tài sản nhiều hơn là cái bị với cái gậy thì biết là chúng ta ít gì cũng biết bố thí cúng dường trong kiếp trước rồi phải không? thế còn kiếp này tài sản mình có mỗi cái bị cái gậy <laughs> thôi thì biết là kiếp trước mình mình keo kiệt lắm mình chưa bao giờ biết bố thí biết cúng dường làm phước cả nha chưa bao giờ biết đó chúng ta phải đối chiếu ngay rồi phật lại dạy tiếp này thanh niên ở đây có những người đàn bà hay người đàn ông khi sống họ biết bố thí biết cúng dường cho sa môn hay bà la môn các đồ ăn uống y phục xe cộ ngọa cụ y dược đèn đuốc nhà cửa vân vân thì do cái nghiệp ấy sau khi thân hoại mạng chung người ấy được sinh vào thiện thú thiên giới sinh vào thiện thú thiên giới nghĩa là họ được tái sinh lên trời wow đấy được sinh lên trời đấy thưa các phật tử và nếu người ấy mà tái sinh vào, tái sinh vào loài người thì người ấy sẽ được giàu sang, có nhiều tài sản, có tài sản lớn. Nghe không? Tái sinh vào loài người thì người ấy được giàu sang, có nhiều tài sản, có tài sản lớn. Thế cho nên chúng ta vừa nãy Thầy nói là cái nguồn á, mình sinh ra đời mình được thừa kế một cái tài sản rất lớn cái người sinh ra mà được sinh vào gia đình giàu có có tài sản lớn được thừa kế tài sản lớn thì biết rằng người ấy kiếp trước họ bố thí cúng dường rất nhiều mới được như vậy họ sinh ra làm con vua cháu chúa nghèo vào gia đình gia chủ giàu có thì biết rằng là họ họ đã tái kiếp trước họ đã đã bố thí cúng dường rất nhiều Đó. À, mới có tài sản lớn Thế rồi gì nữa? Kiếp này có thể họ không tái sinh vào gia đình giàu có, nhưng mà khi họ làm ăn bằng bàn tay và khối óc thì tài sản nó được xuất hiện. Và vâng, tức là làm ăn có tài lộc đấy. Nhà, cho nên Thầy nói các Phật tử đi cầu Phật cho con làm ăn buôn may bán đắt có tài có lộc. Phải vâng, Tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt. Phải vâng, Nhưng mà Thầy nói là Phật không cho được, khấn thì khấn không xấu, không sai. Thầy nói là cầu Phật giàu không sai, không lỗi, nhưng mà Phật không cho được. Phật bảo thế phước của con có bao nhiêu, phước của con bao nhiêu thì con sẽ được bấy nhiêu. Mà mình vô phước thì mình cầu mói miệng, Phật cũng không cho mình được. Không bao giờ Phật Đúng không? Nếu Phật, ở đây Thầy nói Phật cho mình tài sản được thì Thầy đảm bảo không một ai còn nghèo khổ nữa. Đúng không? Các Phật tử thấy đúng không? Nhé, các Phật tử nhớ về chỗ này. Vì Phật là Phật thương hết. Ở đây Phật thương đều hết tất cả mọi người. À, mà người khổ Phật cũng thương nhiều lắm đấy. Nhưng mà Phật bảo Phật cũng không thể cho mình được. Phước báu ai lấy hưởng, nghiệp tạo ai lấy phải chịu, ai tạo người lấy phải chịu. Cho nên là chúng ta nhớ, vậy thì cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải biết tạo ra phước báu cho chính mình, tích lũy phước báu cho chính mình để mình sẽ có tài sản lớn. Nghe không? Đấy. Đấy thì các Phật tử nếu có phúc báu thì làm ăn thắng lợi và làm gì được nấy tài sản nó tự tụ đến cho mình đại chúng biết người ta bảo của thế gian thì đầy ra đấy đúng không của thế gian đầy ra đấy hết đấy mà nhưng mà của đấy là của ai thôi <laughs> nó chỉ khác nhau ở cái chữ của ai nghe không đấy ví dụ của đấy là của cụ này thế là của cụ ấy mà thầy nói là thế gian nó chỉ có mỗi một cái chữ của thôi là cả vấn đề đấy cái, cái tài sản này là của tôi một chữ của đấy pháp luật bảo vệ cái chữ của này này đấy, của ai của tôi của anh của chị đừng đụng vào cái chữ của ai này <laughs> cái chữ của này à, có phải không cái xe máy cái ô tô để kia bảo của ai đấy à của anh này thế là của anh này thế còn nếu bảo của anh kia thì nó thành của anh kia nó chỉ là khác đổi chữ của ai thôi đấy nếu anh này anh bảo cho anh kia thế là thành của anh kia nó vẫn chỉ là cái ô tô đấy đấy ô tô thì nó đầy sân bãi đây đấy là của thế gian đầy ra đây nhưng vì nó không phải của mình cho nên mình nghèo nghèo đấy đấy thế còn mà nó của ai đó thì người ta người ta của người ta người ta giàu các phật tử hiểu không nào cho nên thầy tư duy cái điều này thầy thấy rất lâu nó chính là cái chỗ đấy đấy nhà xác định cái tài sản đấy của ai nó một cái chữ của này thôi đấy nhà đấy để được là tài sản của mình thì mình phải có phúc báo và phúc báo này phải do mình tu tập không phải đến chùa cầu khấn không mà được nha cầu khấn phật không cấm thầy cũng không cấm cầu thoải mái nhưng mà ta phải biết làm thế nào cho được cơ và phật không cho được phật không bao giờ cho riêng mình được mình khấn tật hay khấn tật giỏi phật cũng không cho mà vấn đề là ta có phúc báo hay không chính cái phúc báo ấy nó biến hiện ra tài sản cho mình nghe không? mình mới có tài sản mới có của cải được đó đấy là lẽ thật thưa đại chúng đấy cái ông ờ, nông dân cày ruộng ông cúng dường một tôn giả xong ngay hôm ấy ngay buổi trưa mấy là ông cả cái ruộng biến thành vàng nghe thì nó có vẻ hơi hoang đường nhưng đấy là trong kinh phật đấy thưa đại chúng phước báu của người ta mà cũng giống như đức phật đấy ngài đi đến đâu thì ở đó mọi cái nó tốt lành cả một cái dòng sông mà nó cạn hơn 500 cỗ xe nó đi qua xe ngựa đi qua nó làm đục ngầu hết dòng sông lên thì lúc ấy phật mới sai ông a nan là à, ông ra ông múc cho ta một bát nước vào đây để ta uống đức phật ngày xưa đấy đi uống nước sông thế thì a nan ở bạch thế tôn là cái dòng sông này vừa rồi đục lắm 500 cỗ xe ngựa nó đi qua nó quấy đục hết ngầu ấy cả lên rồi không thể là uống được phật bảo ông cứ đi mà a nan ra đến nơi thì dòng sông trong vắt luôn là phước báu của phật mọi cái nó phải được như ý như nguyện nghe không? đó Thế cho nên đây Thầy nói để các Phật tử thấy, Phật chỉ ra cho chúng ta rõ cái nguyên nhân của giàu và nghèo, nó chính là từ tâm chúng ta. Cái người tâm keo kiệt buồn xỉn, không biết bố thí làm phước cúng dường, lòng không mở ra, không giúp đỡ ai bao giờ, người ấy không bao giờ khá lên được. Nghe không? Nếu đời này có một chút phúc báo, tài sản từ kiếp trước tích lũy, à, do cái phúc trước mà kiếp này ta keo kiệt bùn xỉn thì rồi kiếp sau ta vẫn không có tài sản nghe không? thế còn nếu kiếp này ta lỡ sinh vào cảnh nghèo thì ta tự biết cái này là do kiếp trước mình không bố thí không làm phước không cúng dường thì bây giờ ta phải tu đi cho nên phật dạy chúng ta tu để chuyển chuyển nghiệp nhé ta gieo những cái nhân tốt bây giờ ta mở lòng ra thầy đã nói các phật tử không ai là không có thể bố không bố thí được Chẳng nhẽ chúng ta không có nổi nắm gạo để cho người ăn mày. Nghe không? Thầy vẫn nói vui ấy Còn nghèo nữa đấy, thì chẳng nhẽ chúng ta không có ghét cái ghét kỳ ra để cho con giận con cháy nó ăn hay sao <laughs> à, trong, trong luật phật của các thầy ấy, luật phật các thầy đây nè à, mặc áo này mà nó có giận ấy, thì các thầy kỳ ghét ra cho giận nó ăn nuôi giận ở trong ống tre cho nó ăn đấy cũng là bố thí đấy thưa đại chúng <laughs> mà không có gì đâu chẳng ai mà không có nổi tí ghét cho, gận, cho cháy cho giận cả nghe không tức là nhưng mà mình phải có cái tâm bố thí khi cho con giận ăn cũng ở đây nhé thôi cho giận ăn nhé mà thế cũng làm bố thí đấy thưa đại chúng <laughs> như vậy chúng ta muốn là phật tử là phải học hạnh bố thí mà bố thí đứng đầu trong lục độ đấy thưa đại chúng nha không bố thí ta nghèo khổ không có phước báu không có phước báu thì nó bo biếu mọi mặt ta muốn tu cũng không tu được đây giờ Thầy nói các Phật tử muốn đi chùa, muốn tu học, nhưng mà giờ hôm nay hết gạo rồi, không phải đi kiếm cơm chứ, đúng không? Đi tu nhưng mà cứ lo ở nhà hết cơm, hết gạo, à, không có gì ăn thì làm sao mà tu được? Nghèo quá, khổ quá cũng khó tu, đúng không? Đấy, thế cho nên là khi chúng ta có phước báu thì nó trợ duyên rất là nhiều cho việc tu tập. Nghe không? Cho nên tại sao ngày xưa các bậc mà như vua Trần Nhân Tông là phước báo Ngài rất đầy đủ, cho nên Ngài tu hành rất chóng thành tựu đạo quả, rất nhanh vì phước báo rất đầy đủ. Nghe không? Các công đức phước báo Ngài nó đầy đủ, cho nên Ngài rất dễ thâm nhập đạo. Nhé. Thế thì Thầy cũng mong thế. Đấy, các Phật tử thấy rõ ràng là Kinh Phật dạy, Phật không muốn Phật tử nghèo khổ. Nghe không? Phật muốn Phật tử phải giàu có, có tài sản để bớt khổ. Đấy, bớt khổ thì ta tu tập cũng rất dễ. Nha đó thế và qua cái bài kinh hôm nay thì các phật tử hiểu được cái nguyên nhân của giàu và nghèo và có tài sản nhiều hay tài sản ít để tất cả các phật tử bắt đầu thực tập cho thầy mở lòng ra biết san sẻ biết giúp đỡ biết cúng dường nghe không? biết giúp đỡ người nghèo khổ chăm làm từ thiện nghèo làm những việc phúc nếu đạo tràng mà đi làm từ thiện ta phát tâm đóng góp thấy người nghèo khổ ta san sẻ với họ nghèo những cảnh đời bất hạnh ta giúp đỡ nhà đấy là phước của mình đấy mà làm phật tử khi mà bố thí đó không phải là đòi hỏi người ta phải nhớ ơn mình mình bố thí mình còn cảm ơn cái người nhận vật thí của mình vì nhờ có họ mà mà tôi mới được bố thí không tôi không bố thí thì kiếp sau tôi lại nghèo khổ cho nên còn phải cảm ơn nghe không mình đi cho người ta mà còn phải cảm ơn người ta nghe không đấy thế thì Hôm nay cũng là cái nhân duyên mà các Phật tử về chùa lễ Phật thăm Thầy. Thầy có một cái thời Pháp để cho các Phật tử hiểu được lời Phật dạy và chúng ta mở mang chính kiến và chính tín, không mê muội. Chúng ta không chỉ đi chùa cầu khấn xuông, không cần phải thuê ai khấn thay lạy đỡ cả. Mình biết rằng phúc ai làm, người nấy hưởng, Phật cũng không cho ai cả, Phật không cho phúc ai. Phật chỉ dạy cho chúng ta cách tu tập để chúng ta tự tích lũy phước báu, tự chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Các Phật tử rõ chưa? Nhá, mình phải tu tập. Đấy. Thế thì à, Thầy mong rằng qua cái buổi giảng Pháp của Thầy hôm nay, tần này các Phật tử sẽ hiểu được lời Phật dạy và chúng ta sẽ biết tích lũy phúc báu tương lai. Phải kiếp này và kể cả kiếp sau các phật tử nếu còn có duyên phước tái sinh ở cõi người này sẽ đều là những người giàu có và làm được nhiều thiện sự thiện pháp hộ trì được cho chính pháp và việc tu tập của mình cũng có đủ những cái duyên phước lành để mà để mà chứng thành tựu sự giác ngộ giải thoát thầy xin chúc các phật tử được nhiều phước báo a di đà phật xin được trả lời ở đây. Có một bạn tên là Mai Duy Quang hỏi rằng con kính bạch thầy con là một nhà kinh doanh khi khởi nghiệp làm kinh doanh con thấy rất thuận lợi mọi thứ đều tiến triển tốt và con cũng làm ăn rất đàng hoàng nhưng không gian lận với ai cả nhưng sau một thời gian thì công việc ngày càng xa sút không phát triển được con thấy rất lo lắng, không biết tại sao việc làm ăn của con lại như thế. Vậy con bạch Thầy cho con biết con phải làm ăn thế nào để công việc con luôn được phát triển, đi lên. Con kính mong Thầy giải đáp giúp con, con thành kính chiên Thầy. Bạn Mai Duy Quang, bạn hỏi Thầy là bạn làm doanh nghiệp. Thế thì lúc đầu làm ăn thấy rất thuận lợi, nhưng bây giờ thì lại bị sa sút và không phát triển được. Đều doanh nghiệp. Thế thì Thầy xin trả lời bạn Duy Quang và cũng là trả lời cho các đại chúng nghe. Ở đây trong đây cũng có thể có những Phật tử làm doanh nghiệp, kinh doanh buôn bán, dù là buôn bán nhỏ cũng là doanh nghiệp, cũng là thương nhân. Thế thì tại sao mà lại có người buôn may bán đắt, có người làm ăn thì thua lỗ, thất bại, xa sút như thế này? Thì trong kinh Đức Phật cũng dạy đấy, hoàn toàn là do phước báu của mình đấy. Có một bài kinh Đức Phật dạy về kinh doanh thành công. À, Đức Phật có dạy nếu một người đến gặp vì sa môn bà la môn tức là dựng những người đi xuất gia như các thầy hứa với thầy là tới đây con sẽ cúng thầy thế này à, cúng thầy ví dụ là 10 đồng nhá tới là con cúng thầy 10 đồng thầy xây chùa nhé thế nhưng mà đến cái ngày hứa thì đến không cúng đủ 10 đồng cũng 5 đồng thôi nghe không thì người này tái sinh kiếp sau có kinh doanh làm ăn gì do cái nghiệp ấy sẽ bị đi đến xa sút thất bại thế còn người nào đến hứa với các thầy như thế sau rồi thì ngày hứa đúng ngày hứa đến cúng đủ như thế thì người này làm ăn là thành đạt kinh doanh thành đạt thế có người thì cúng hứa là cúng 10 đồng nhưng mà sau đó đến ngày cúng lại cúng trội hơn hôm nay còn làm được còn cúng thầy 20 đồng yeah. Dạ, 30 đồng ví dụ thế thì người này á, kiếp sau tái sinh do cái phước duyên ấy làm ăn càng ngày càng phát đạt và phát triển vượt bậc luôn dạ. thế thì ở chỗ này thầy không nói về cái giá trị cúng dường mà ở đây thầy nói về về tâm các phật tử thấy không cái tâm của một người ừ. cái người mà lúc đầu nói cúng thế này nhưng đến khi cúng thật thì không cúng được như thế lúc ấy tâm so đo tính toán nghe không rồi cái tâm bội hứa nó sinh ra so đo tính toán thiệt hơn ôi rồi mình cúng thế này thì nhà hết tiền tiêu của con mình nó tại sao mình lại phải cúng nhỉ các thầy có làm gì đâu mà mình phải cúng nhỉ tôi cúng ít thôi thôi cúng thế này thôi cái tâm mới keo kiệt bùn xỉn ấy cái tâm so đo tính toán đấy nó làm tổn giảm phước báu của mình và cái luồng tâm ấy nó kéo sang kiếp sau khiến cho cái nghiệp của mình nó đi đến chỗ suy bại trong làm ăn kinh doanh nghe không? thế còn cúng như thế người ta hứa thế nhưng mà đến ngày cúng người ta lại thấy cung kính phát tâm tăng thượng lên cúng nhiều hơn thành tâm hơn nghe không? thì cái luồng tâm đấy nó phản ánh cái tâm người này là cái người rất là có hậu rất cung kính và người ta rất là tăng thượng cái thiện tâm cái tâm xả của người ta rất là lớn người ta không tham nghe không thì cái tâm ấy sẽ chiêu cảm đến cái phước của người ta sinh ra cái phước của người ta là kinh doanh làm ăn thành công vượt bậc đó thì các phật tử nhớ chỗ này là ở cái tâm đấy thế nhưng mà thầy cũng qua cái chỗ này ấy, thì để các phật tử không phải là từ thế ta tính toán chuyện thôi lần sau mình đến chùa mình định à, cúng 10, mình bảo thôi con hứa con cúng thầy năm xong rồi đến lúc cúng là con cúng thật là 10 để cho mình được cái kia thì không phải tịch cúng dường không phải là cái chuyện tính toán kiểu đấy nhé mà phải là sự phát tâm chân thật nha chúng ta nhớ phải là phát tâm chân thành lúc kia con bảo con cúng thầy 10 nhưng hôm nay con đến con thấy chùa khó khăn con tự con cúng 20 à, để cho thầy xây dựng để thầy đỡ khó đấy là cái tâm của người ta người ta không phải tính toán gì cả nha đấy ở đây thầy muốn nói là tất cả đều ở chỗ này phản ánh cái tâm của mình cho nên các phật tử nhớ một câu cho thầy các cụ nhà mình nói đấy sởi lời trời gì cởi trói cho so đo trời co dây lại <laughs> so đo tính toán này co rút lại sởi lời mở lòng ra thì phật lại trời phật lại mở cho mình nói trời phật tức là quả phước của mình chứ không phải trời phật nào lại cho mình nhé thế thì ở đây thầy à, khuyên bạn mai duy quang đang ở trong cái tình trạng này thì bạn phải thành tâm sám hối cái nghiệp tiền kiếp của mình à, là tâm mình có những cái so đo tính toán nhất là trong cái việc cúng dường hộ trì tam bảo thế giờ bạn lại lên phát tâm dũng mãnh lúc mình nghèo lúc mình khó mà mình dũng mãnh làm phước cúng dường thì phước báu nó mới lớn càng lúc các phật tử nghèo thế này này nếu mình nghèo mà mình cúng dường được thì mới lớn ai chúng đã nghe câu chuyện vợ chồng ông ăn mày có mỗi cái khố chưa đấy hai vợ chồng nghèo đến nỗi có mỗi cái khố thôi chồng đi ăn mày ấy, thì chồng mặc còn vợ nhà đóng cửa lại cửa chuồng vợ đi xin ấy, thì chồng ở nhà cửa chuồng vợ mặc khố đi xin thì hai ông bà này nghĩ mình nghèo quá thế này về sau ông nghe được loáng thoáng ở đâu người ta bảo nghèo là do kiếp trước không bố thí không cúng dường hôm nay thì hai ông bảo thôi mình già rồi đằng nào thì cũng chết thôi thì hôm nay quyết định không đi ăn xin nữa ở nhà nếu gặp sư thầy tôn giả nào đi qua đây mà xin thì vợ chồng mình cúng luôn cái khố này <laughs> thế thì hôm làm sao mà lại có đúng có hôm là có ngài an an đi khất thực đi qua cái lều của ông bà ấy. thế thì ông bà ấy đóng chặt cửa lều vào mới thò đầu ra vẫy vẫy bạch tôn giả đến đây vợ chồng con xin được cúng giường nha thế thì ngài an an đi vào đi vào thế ông bà cúng gì bảo bạch tôn giả ừ, không giấu gì tôn giả vợ chồng con nghèo lắm chúng con không dám bước ra ngoài để cúng tôn giả đâu chúng con có mỗi cái khố thôi bây giờ cho nên là chúng con phải ở trong trong lều chúng con hôm nay quyết định là cúng giường tôn giả cái khố này thôi rồi chúng con sống chết thế nào kệ chúng con thế là ông bà coi như là lấy cái khố đưa cái gậy đưa ra ngoài cúng cho tôn giả đấy thế và ngài an an bảo nghĩ cái ông bà này tâm thành thế này thì mình cũng không thể nào mình dám nhận cái khố này ngài lại mang về cúng cho phật đấy con bạch phật là có cái vợ chồng ông già bà già mày ăn mày nghèo khổ cúng có mỗi khố mà giờ cúng con con không dám nhận đấy. họ thành tâm lắm thôi con cúng cho thế tôn thế tôn nhận cho con thế thì đức phật thì đang ở trong cái pháp hội có cả vua ba tư nặc ở đấy thế thì ông vua tên nặc ông mới phật bảo thế trong nước của vua mà vẫn có người nghèo thế này ư ta nhận cái khố này nhưng mà trong nước vua có nghèo này thế là vua ba tư nặc biết chuyện cái liền tức tốc sai lính là về mang của cải vàng bạc các thứ đến biếu cho hai ông bà này đấy, đấy thế là đấy gọi là phước báo ngay hiện tiền đấy ừ. thế ông bà lại tưởng là lính nhà vua đến bắt mình nhưng mà đâu có ngờ là là nhà vua đến tặng cho mình bao nhiêu là của cải đấy chỉ cúng một cái khố mà các phật tử thấy được phước ngay hiện tiền luôn nha nha đấy thì càng lúc nghèo càng lúc mình khó khăn thì mình lại càng thành tâm cúng dường nhé xưa thì các phật tử thầy thái minh khi mà còn à, chưa đi tu lúc cái thầy còn là giảng viên của trường đại học ấy, nghèo lắm nhưng mà thầy thái minh cứ nghe đến chư tôn hòa thượng thượng tọa ở đâu giảng kinh thuyết pháp là thành kính đến cúng dường nhiều khi là đi vay cả lương trước để cúng dường đấy nhịn cả ăn để dành tiền cúng dường thành tâm lắm thầy nghĩ là tất cả những cái đấy đấy càng lúc khó mình cúng được mình mới có phước báu nhé thế trên đây thì thầy xin trả lời bạn mai duy quang ngay lúc này con phải nên à, chăm chỉ tích lũy phước báu làm phước đi và à, dù mình nghèo mình gọi là mình nghèo thì một à, một nén có thì một bó nghe không? mình cứ làm phước cứ bố thí và cúng dường để chuyển được cái nghiệp của mình nhé Đấy. Có một bạn nữa gửi vào hòm thư điện tử hỏi thế này Con kính bạch Thầy, con có người bạn hồi đại học Gần đây liên lạc muốn con về làm chung Bạn có công ty chuyên về quảng cáo khá lớn Nhưng điều con e ngại là công ty của bạn ấy có chút những cái tiếng tăm không tốt ở trong giới Có thể vì lợi ích riêng mà đi cướp khách hàng của người khác Hoặc nếu kiếm được đối tác tốt hơn thì bạn ấy sẵn sàng bỏ luôn đối tác đang làm việc để và về tiền bồi thường hợp đồng bạn ấy có thể khéo léo giảm xuống mức tối thiểu. Hiện tại công ty của bạn ấy vẫn làm ăn phát đạt. Con cũng muốn về đây làm vì thu nhập của con có thể tăng gấp hai ba lần. Nhưng con sợ kiểu làm ăn lừa lọc thất hứa như vậy của bạn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con và không lâu bền. Con kính xin Thầy cho con lời khuyên con có nên theo không ạ? À? con xin chân thành cảm ơn thầy bạn này bạn hỏi thầy là bạn có một người bạn làm ăn thì cũng đang ở trên đà phát triển nhưng mà cái người bạn này trong việc làm ăn thì có những cái sự tai tiếng lừa đảo có vào lừa gạt có đấy rồi sẵn sàng bỏ bạn bỏ đối tác đang làm ăn để tìm cái người khác mà có lợi hơn nghe không thế thì ở đây bạn ấy bạn cũng nửa muốn xin về cái công ty này làm việc vì lương nó sẽ cao nhưng mà bạn lại rất lo lắng vì cái công ty này làm ăn mà theo tính chất chụp giật lừa đảo thế này thì bạn không yên tâm bạn xin thầy lời khuyên thế thì thầy xin thưa thế này chúng ta biết rồi đúng doanh nghiệp thì phải đặt làm sao kiếm được lợi nhuận nhưng mà có lợi nhuận bằng mọi cách là không phải bằng mọi thủ đoạn thì là sai mất rồi kể cả những cái việc làm vô lương tâm trái đạo lý để có lợi nhuận thì cái đó sai đúng là cái đấy không bền không chắc đâu mà vừa nãy thầy nói là có tài sản một cách phi pháp đấy nghe không? bán táng tận lương tâm bán rẻ lương tâm để có tiền của có tài sản thì đấy là tà mạng tà nghiệp không lâu bền cái tài sản ấy rồi nó cũng sẽ ra đi nhá đó thưa đại chúng tất cả những ai những công ty kinh doanh lừa đảo trục giật không bao giờ bền được đấy là nhân và quả đó cho nên thầy cũng khuyên bạn này tìm hiểu thật kỹ nếu cái công ty này làm ăn thật sự có tính chất lừa đảo trục giật như vậy mà do người lãnh đạo các anh bạn làm giám đốc này có cái bản chất bất lương như vậy thì đúng là không nên về hợp tác không nên về đấy làm dù lương thu nhập có thể cao cao hơn không nên nha vì chắc chắn nó sẽ không lâu bền không lâu bền thế còn nếu anh bạn này mà biết hối lỗi à, sửa đổi nghe không? bất được quay về làm ăn vào có trách nhiệm có lương tâm một doanh nghiệp làm ăn chân chính thì ta sẵn sàng hợp tác thế còn nếu mà họ đi lên bằng cái việc lừa đảo bằng những cái việc à, vô lương tâm không có đạo nghĩa thì ta cũng nên tránh đi không nên vào đấy là thầy có lời khuyên cho bạn này nhé vì ta biết rằng cái đấy không thể nào có tương lai lâu dài được nhân quả trước sau gì nó cũng sẽ phải trổ ra đúng cái chu trình của nó nhé có bạn tên là Mai Lâm hỏi Thầy rằng Kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi tại sao trước đây có nhiều người học rất kém thậm chí là rất tệ, bị thầy cô bạn bè chê bai là thằng này, sau lớn lên không làm được gì đâu. Nhưng sau này con thấy những người như thế lại thường lại giàu có sự nghiệp thăng tiến. Còn có những người trước đây học rất trội nhưng sau này làm ăn không phát đạt, sự nghiệp đi xuống. Con không biết nguyên nhân tại sao lại như thế. Kính mong Thầy giải thích cho con được hiểu ạ. À. Con xin cảm ơn Thầy. Ở đây mọi người có thấy có những trường hợp này không? Đúng rồi, Thầy cũng thấy, nghe không? à, trong trường trong lớp mình học xưa có những người học rất giỏi nhưng sau này ra trường thì lại không thành đạt thế còn có những người học không giỏi có khi lại còn nghịch ngợm lại còn bị kỷ luật nữa thế nhưng mà sau thì ra trường đi làm thì họ lại phát triển tốt nghe không vậy thì cái này nó là do đâu thì thưa đại chúng cái việc học ở ghế nhà trường á nó chưa phải phản ánh hoàn toàn đầy đủ về phúc nghiệp của một con người này chúng rõ như thế nhé ở trường học mới chỉ là thu lượm kiến thức thôi thế nhưng mà phúc nghiệp của mỗi người lại khác nhau khi ra trường vào làm việc lúc ấy có thể cái quả phúc quả nghiệp nó mới trổ ra nghe không đấy cho nên những người người ta có cái, cái quả phúc từ trước đến bây giờ nó trổ thì người ấy làm ăn phát đạt thành tựu nghe và có khi có những người học thì giỏi nhưng đến khi ra ngoài cái quả nghiệp nó trổ ra thì người ấy lại đi đến thất bại chuyện đấy hoàn toàn là do do phúc hay do nghiệp nghiệp tội của mình nhé nó chi phối mình đấy nghe thế và cũng tất nhiên cũng rất nhiều người học giỏi ra trường làm ăn thành đạt nghèo học giỏi thanh đạt và ra trường làm thanh đạt rất nhiều chứ không phải ít Đấy. và cũng rất nhiều người học dốt ra trường thất bại không làm ăn được gì cả cái chuyện đấy có nghe không? thế thì chúng ta qua cái chỗ này ta thấy tất cả là do do nghiệp nó chi phối mình chúng ta ai cũng mang nghiệp mà cụ nguyễn du cụ nói đấy đã mang lấy nghiệp vào thân mà thì đừng trách lẫn trời gần trời xa chúng ta đều có nghiệp hết và nghiệp ấy nó trổ ra nó khiến mình thế nào Đấy, thế thì nếu mà ai biết tu dưỡng, biết mà à, làm phước, tích lũy phước báu thì quả phước nó sẽ đến, quả phước nó đến thì người ta được những cái thành công tốt đẹp. Cho nên Thầy khuyên các Phật tử nên ngay từ bây giờ mình đã biết Phật Pháp, mình dạy cho con cháu mình. Từ bé các cháu phải biết làm phước, các cháu đi chùa phải biết công đức cúng dường, biết đến chùa, quét chùa, à, lau chùa, nghe không? giúp chùa làm công quả để cho lớn lên nó được hưởng quả phước sớm. Nó trồng cây sớm, nó sẽ được ăn quả sớm. Còn mình bây giờ 80 mới trồng thì có khi là sang kiếp sau mới được hưởng. Nghe không? Đấy, thế mình phải dạy con cháu mình từ bé phải biết làm phước đi nhá. Thì chắc chắn tương lai nó sẽ tốt đẹp. Thế thì cái câu chuyện của bạn Mai Lâm này bạn hỏi cũng thế. Mỗi người có một cái nghiệp riêng. Cái nghiệp ấy nó tùy đến chu kỳ nó trổ ra là nó trổ có người phước hưởng thì người ấy thành đạt mà nghiệp ác trổ ra thì người ấy suy bại nha đấy thì là do phước và nghiệp của mình hết đấy, thì mong làm sao mọi người hiểu được điều này và cũng ờ, từ đó để ta biết cách mà mà tu tập tích lũy phúc báu để cho mình được những cái may mắn tốt đẹp rồi có lẽ hôm nay thầy xin dừng ở đây nha thầy thấy mọi người chắc đi đường xa cũng mệt rồi nghe không? Thế thầy chúc các Phật tử ờ, À, chăm chỉ học Phật Pháp nhé. Ờ, các Phật tử có thể lên trang mạng của Chùa Ba Vàng ờ, bảo các cháu, các con mình nó mở trang mạng Chùa Vàng hoặc là trang Facebook của Thầy là Thầy Thích Trúc Thái Minh. Và đấy ở trên chùa, trên, trên chùa mình thì có mấy cái trang mà Thầy giảng Pháp đấy thì Phật tử có thể vào đấy để nghe các cái bài giảng của Thầy trên đó để bồi dưỡng kiến thức Phật giáo cho mình và biết được Phật Pháp luôn luôn là lợi ích nghe không? đức phật làm lợi cho chúng sinh là như vậy và các phật tử thấy phật pháp là thiết thực nghe không không mê tín huyền hoặc gì cả nhé biết tu thì sẽ được hưởng phước mà ai tu nấy hưởng nghe không? mà không ai tu thay cho ai được cả phật cũng không tu giúp cho mình nhé phật chỉ chỉ dẫn cho mình thôi dẫn đường cho mình thôi chỉ đường cho mình thôi còn mình không tu mình không được phước mình phải tu mới được phước thầy chúc các phật tử tinh tấn a di đà phật